Vâng, xin chào mừng toàn thể quý vị khách hàng đã quay trở lại với kênh bán hàng của chúng tôi trên YouTube cũng như là trên fanpage. Hôm nay ô tô Kinh trân trọng giới thiệu đến quý vị một cái ờ, mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Đó là chiếc ờ, Toyota Innova 8 chỗ số sàn máy xăng bản G nhưng mà đã lên ờ, full G Chiếc xe này sản xuất năm 2007 À, có trang bị hệ thống à, phun xăng điện tử à, xe cũng đã qua cái à, dịch vụ thương quyền nhưng mà chủ xe à, lái xe cho nên là giữ xe rất là kỹ đối với chiếc xe này thì ô tô kinh cam kết là xe không hề có đâm đụng hay là ngập nước keo chỉ còn zin vẫn còn hai chìa khóa đặc biệt thì chiếc xe này gốc ở thành phố cho nên là những quý khách nào ở thành phố Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh à, khi mua chiếc xe này về thì à, không bị à, mất tiền biển bốn lốp à, còn rất là mới mâm mới à, chiếc xe này à, chủ xe mới đầu tư vào để à, đi à, vào dịp Tết nhưng mà do cần tiền để làm ăn cho nên là đã bán lại chủ xe cũng rất là tiếc chủ xe đã trang bị hai dàn lạnh sàn trần ghế đều à, làm lại mới hoàn toàn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 C1 lôm 1 Phạm Hùng, khu lấn biển thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để trải nghiệm thực tế chiếc xe này. Sau đây thì à, chúng ta cùng đi tìm hiểu từng phần của chiếc xe này xem như thế nào nhé. Đấy như quý vị thấy thì à, chiếc xe cũng còn khá là đẹp. Cùng đèn pha ở bên à, phụ đây. Rất là trong, đèn halogen chiếu sáng rất là xa. Cùng đèn gầm cũng vậy. Đây là đèn gầm bám đường rất là tốt, giúp cho chúng ta di chuyển an toàn ở những nơi trời tối hoặc là khi di chuyển vào ban đêm. Xe đăng ký tư nhân chính chủ Biển 5 à, số Mặt ca lăng của nó rất là đẹp Cục đèn pha bên à, tài cũng vậy Còn rất là trong Chưa hề có cái dấu hiệu gì là nứt vỡ hay là hoen ố cả Đây là cụm đèn gầm Quý vị có thể thấy Rất là đẹp Như chúng tôi đã cam kết thì chiếc xe này không hề có cấn đụng hay là ngập nước Chỉ à, chạy dịch vụ thương quyền mà thôi Đấy, kính chiếu hậu mạ xi rất là đẹp các cái đường gân chỉ trên thân xe này còn ờ, rất là thẳng rất là liền mạch cụm bánh trước ở bên tài mầm đúc mới lốp mới lốp mới thay luôn phải nói là khá là đẹp đấy mâm đúc cực kỳ là chắc chắn các cái hệ thống cua lốp hộc dè còn ờ, khá là tốt quay cận cảnh và chi tiết uh, cho quý vị ờ, thấy các cái ờ, tấm nhựa trong hộp dè đây hệ thống giảm sóc còn khá là đẹp còn đây là cụm bánh xe sau ở bên tài cũng vậy dạng mâm đúc năm chấu kép khá là đẹp của lốp hộp dè cũng thế chưa có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là rách nát đâu xe sản xuất năm 2007 bản G nhưng mà đã lên à, dòng G đây quý vị thấy là các cái đường à, cua lốp này vẫn còn rất là đầy đặn cụm đèn à, hậu nổi bật với cái nền màu đỏ dạng đèn dọc Toyota Innova bản G nhưng mà đã được chủ nhân là lên dòng G full G cụm đèn hậu bên phụ cũng vậy cũng rất là trong bây giờ chúng ta xem phần gầm ở phía sau đây đấy hệ thống uh, các cái đầu rô tin cũng như là hệ thống giảm sóc các cái phần gầm khá là chắc chắn không có một cái dấu hiệu gì là nứt vỡ hay là hàn nứt cả bánh được uh, bánh dự phòng treo ở phía dưới còn đây là cụm bánh xe sau ở bên uh, phụ này chắc à, cũng không cần phải nói quá nhiều quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ lớp còn rất là mới đấy gai của vỏ lớp à, còn rất là cao hệ thống các cái tấm nhựa trong hộp rè đấy quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rất là đẹp ô tô Kiên Anh luôn luôn quay chi tiết mọi vị trí đặc biệt là những vị trí nào mà ảnh hưởng đến chất lượng của xe hệ thống cua lốp này quý vị có thể thấy là vẫn còn rất là dày đấy cái phần uh, bên dưới thường xuyên tiếp xúc với nước không hề có dấu hiệu gì là hoen ố hay là gì xét cả còn đây là cụm bánh trước ở bên phụ cũng thế chắc cũng à, không cần phải nói quá nhiều quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ vỏ xe cũng rất là mới các cái chi tiết à, hệ thống hộp dè hệ thống giảm sóc xe mới đăng kiểm còn đây là cánh cửa trước ở bên phụ đây xe chỉ à, chạy dạy qua dịch vụ thương quyền mà thôi chủ xe là tự lái xe không phải chạy, à, chạy taxi của hãng cho nên là giữ xe cũng khá là tốt hệ thống tắp lô toàn bộ keo chỉ này vẫn còn zin nhá đầy đủ hệ thống gioăng cao su zin theo xe hệ thống chốt khóa rất là đẹp không hề thiếu một à, phân đoạn nào đâu đấy quay cận cảnh và chi tiết ờ, cho quý vị thấy rõ phần bên dưới đây hệ thống ờ, bản lề nách cửa đóng mở cửa khá là nhẹ nhàng rất là chắc chắn bệ ờ, lên xuống này nách cửa phía sau này chốt khóa Đấy, quý vị thấy là còn khá là chắc ghế à, đã được à, bọc mới được à, bọc ra 5D chủ xe mới chuẩn bị để lấy xe đi Tết nhưng mà cần tiền để làm ăn cho nên là bán lại cho ô tô kinh anh với giá rất là hữu nghị xe cũng trang bị một cái màn hình DVD 7 inch có đầy đủ các cái tính năng như là nghe nhạc xem phim hệ thống điều hòa tự động hai chiều hai dàn lạnh da ghế còn rất là đẹp mới bọc lại da ghế 5D trần sàn đều ờ, mới ờ, làm lại hết đấy ghế tài xế ghế ờ, rất là linh hoạt có tựa đầu đây trần lạnh ở trên trần xe này làm lạnh rất là sâu rất là mát trần được bọc trần 5D rất là mới mới làm lại mà khi uh, khách mua chiếc xe về thì chỉ việc chạy không cần phải à, trang bị thêm bất kỳ một cái hạng mục nào đâu hàng ghế phía sau này rất là rộng đây là dòng xe thông dụng ở thị trường Việt Nam mà còn đây là cánh cửa sau ở bên à, phụ này phần tapi các cái tấm nhựa khá là đẹp ta cùng nhìn lại toàn bộ phần khoang nội thất này khá là rộng rãi keo chỉ cánh cửa này tôi cam kết là xe không hề có cấn đụng hay là ngập nước rất là đẹp Đấy, phần da phần uh, giả vân gỗ rất là sáng hệ thống nách cửa này bản lề này không hề có cái dấu hiệu gì là gì xét hay là mộc mọt cả bệ lên xuống quay cận cảnh và chi tiết ờ, cho quý vị thấy hệ thống chốt khóa hàng ghế thứ hai ngồi rất là rộng rãi thoải mái Đấy. sàn cũng đã được uh, bọc lót rất là cẩn thận toàn bộ đã mới được làm lại làm mới hoàn toàn xe chạy khá là bốc đấy phần bên dưới sàn này đã được lót hết da ghế bọc da 5D nhìn rất là đẹp mới bọc lại cho nên không hề có cái dấu hiệu gì là rách nát cả toàn bộ hệ thống ờ, tablo quý vị thấy đầy đủ các cái tính năng hai dàn lạnh độc lập dàn lạnh ở trên trần xe này làm cho cái khoang nội thất làm lạnh rất là nhanh tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt chỉ có bản G mới được như vậy thôi đây là hệ thống uh, cốp ở phía sau này đấy ghế uh, à, phía sau uh, khi mà chúng ta dựng lên thì nó một ừ, tạo thành một cái khoang chứa đồ rất là rộng toàn bộ uh, keo chỉ doang cao su vẫn còn đầy đủ vẫn còn thể hiện rất là rõ các cái dấu đinh tán của hãng sản xuất ở trên phần cốp của chiếc xe nắp cốp này đấy keo chỉ này. các cái cây chống thủy lực vẫn còn hoạt động rất là tốt hệ thống chốt khóa này toàn bộ keo chỉ vẫn là zin theo xe nhé đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn nào cả các cái cây chống thủy lực này cũng vậy ta cùng à, xem mấy khoang nội thất này rất là rộng rãi đây là dòng Innova mà dòng xe thông dụng ở thị trường Việt Nam 7 chỗ đặc biệt đây là dòng số sàn máy uh, xăng rất là bốc rất là mạnh các cái vị trí ngồi rất là thoải mái dòng xe thông dụng ở thị trường Việt Nam rất là nhiều chúng ta đi ra ngoài đường chúng ta thấy là Innova chạy đầy đường thì tính thông dụng của nó cho nên là dòng này dòng xe này được bán rất là nhiều còn đây là cánh cửa ở bên ờ, cánh cửa sau ở bên tài này đấy quay cận cảnh và chi tiết ờ, cho quý vị thấy toàn bộ keo chỉ gioăng cao su còn jean theo xe theo hãng không hề thiếu một phân đoạn nào cả hệ thống tắp bi bậc lên xuống sàn đều được lót đều được lót hết nách cửa rất là đẹp còn đây là à, cánh cửa trước ở bên tài cũng vậy hệ thống tắp bi của nó keo chỉ gioăng cao su vẫn là zin chỉ với giá là 218 triệu đồng chúng ta đã sở hữu một chiếc xe mang thương hiệu của Nhật Bản Toyota Innova sản xuất năm 2007 trang bị hệ thống phun xăng điện tử cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu vô lăng có trang bị hệ thống trợ lực đánh lái rất là nhẹ nhàng cũng đã bọc một cái lớp cao su cầm rất là chắc tay hệ thống uh, lách nách cửa bản lề bệ lên xuống toàn bộ các chi tiết vẫn còn khá là đẹp này vẫn còn tem nhãn này đấy vẫn còn đầy đủ các cái tem nhãn của hãng sản xuất ở trên cánh cửa của chiếc xe hốc dần lạnh chúng ta cùng xem uh, chiếc xe này mới đi được hơn 241 km thôi khá là ít màn hình DVD 7 inch có đầy đủ các cái tính năng như là nghe nhạc xem phim cho chúng ta những cái phút giây thư giãn khi di chuyển trên xe đây là hai chìa khóa hai chìa khóa theo xe vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả lốc xe từ xa Rồi bây giờ chúng ta xem à, phần máy của nó nhá Đấy, phần máy nó đây Toyota Innova sản xuất năm 2007 trang bị cái động cơ xăng 2.0 có trang bị hệ thống phun xăng điện tử cho nên là đi rất là bốc rất là mạnh nhưng mà cũng cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu Đấy, toàn bộ phần máy quý vị thấy là cũng khá là đẹp các cái thành rằng đầu xe các cái lỗ cũng rất là tròn tôi cam kết là xe không hề có cấn đụng hay là ngập nước xe đăng ký tư nhân chính chủ toàn bộ hệ thống bắt bèo này các cái uh, dàn đồng giá xi ở trong phần máy quý vị thấy còn rất là sáng còn đây nắp cabo này keo chỉ này dàn đồng giá xi này chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là nứt vỡ cả dì xét cả các cái lỗ còn rất là tròn Đấy, toàn bộ máy vẫn còn rất là khô ráo sạch sẽ không hề có cái dấu hiệu gì là đổ dầu nhớt cả máy nổ rất là êm để một lần là nổ liền để khá lâu để một lần là vẫn nổ liền chỉ với giá là 218 triệu đồng quá hợp lý cho một chiếc xe mang thương hiệu của Nhật Bản Toyota Innova sản xuất năm 2007 trang bị hệ thống phun xăng điện tử máy xăng VVTi còn chần chờ gì nữa quý khách nhanh tay gọi chúng tôi qua số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 8844999 để ưu tiên được giá tốt nhất nhá còn đây là phần gầm của nó này phần gầm ở phía trước này đấy rất là đẹp rất là chắc chắn không hề có một cái dấu hiệu gì là hàn nứt cả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 không hề có cái hiện tượng gì là dốc ờ, sóc số cả xe chạy khá là bốc cảm giác rất là an toàn đầm xe đây là dòng xe mang thương hiệu của Nhật Bản Toyota Innova cho nên là rất là thông dụng ở thị trường của Việt Nam các cái linh kiện của chiếc xe này thì ờ, quý khách có thể mua ở bất kỳ bất kỳ nơi nào ở Việt Nam vì tính thông dụng của nó cho nên là phụ tùng rất là dễ tìm kiếm khi à, xe chạy à, trên đường trường thì à, có thể nói là xe chạy rất là bốc rất là mạnh hai dàn lạnh cho nên là cái khoang nội thất làm lạnh rất là sâu rất là nhanh rất là mát hệ thống âm thanh cũng khá là hay đấy khi uh, xe chạy uh, cảm giác rất là đầm xe không hề có cái hiện tượng gì là rung lắc cả hệ thống cách cầm của nó cũng rất là tốt khi uh, chúng ta ngồi trên xe thì tiếng tạp âm ở ngoài rất là nhỏ lái xe rất là sướng toàn bộ các cái chi tiết uh, trong uh, khoang nội thất cũng còn rất là mới mới làm lại trần bọc da 5D chỉ với giá là 218 triệu đồng quá hợp lý cho một chiếc xe mang thương hiệu của Nhật Bản Toyota Innova sản xuất năm 2007 năm 8 chỗ số sàn máy xăng có trang bị hệ thống phun xăng điện tử cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu còn trần trừ gì nữa gọi chúng tôi qua hai số điện thoại 0983 457763 hoặc